Hello xin chào bà con cô bác quay trở lại kênh Phạm Hưởng Vlog nhé thì hôm nay Phạm Hưởng xin chia sẻ cho bà con cô bác đó là tuổi 1989 ờ, kỷ tỵ nè phong thủy tử vi trọng đời nhé thì Phạm Hưởng chia sẻ luôn thì ở đây là kỷ tỵ này thì là, là 1989 về phong thủy này mệnh của gia chủ là đại lâm mộc gỗ rừng già nhé cung là địa chú là cung tốn này hay còn gọi là cung ờ, bắt chặt là cung tốn nhé ờ, quẻ chặt là gia chủ là thuộc đông tứ chặt nhé con nhà hướng đông thuộc đông tứ chặt cái cung tốn ở đây thì ờ, cung tốn ở đây thì thuộc là hướng đông nam này hướng tốt này hướng đông nam là phục vị là hướng chính mệnh này nhé hướng thứ hai đó là hướng diên niên này Đấy, là hướng chấn đông này nhé hướng thứ ba đó là hướng thiên y là chấn nam này và hướng thứ tư đó là hướng chánh bắc sinh khí nè nhé đấy còn bốn hướng còn lại đây đây bốn hướng còn lại ở đây đó là hướng xấu này hướng đông bắc là xấu này hướng tây nam là hướng xấu này và hướng chánh tây là xấu hướng tây bắc là xấu nhé đây là về phong thủy hướng nhà xây hướng nhà tắm hướng nhà bếp nhé ờ, phòng hướng chia sẻ luôn uh, kỹ tỳ ở đây thì ờ, cái phật bản mệnh của chính chính mệnh mình đó là phổ hiền bồ tát luôn nhé phổ hiền bồ tát Đấy, ờ, thì hôm nay Phạm Hưởng chia sẻ luôn cho kỹ tỷ ở đây Đấy, kỹ tỷ ở đây này đại lâm mộc nhá đại lâm mộc cây rừng lớn xương con rắn tướng tinh con khỉ Phật bà con lâm độ mạng nhá Đấy, Phạm Hưởng chia sẻ luôn về cái cuộc sống là cuộc sống nữ của tình là nhìn chung thì khá tốt đẹp nhá nhìn chung là khá tốt đẹp lúc trẻ ít nhận được tình cảm của gia đình tuy nhiên thì họ lại có rất nhiều các mối quan hệ tốt đẹp trong xã hội trong tình cảm hôn nhân gia đình thuận lợi Đấy, cuộc sống thì à, không có nhiều điều phải lo lắng bước sang tuổi trung niên à, bước sang tuổi trung niên này thì vận số bắt đầu là tới này công việc làm ăn ổn định và có xu hướng phát triển sau sinh sau sinh con thì cuộc sống gia đình được à, nhiều cải thiện về niềm vui về già dạ, thì kỹ tị hạnh phúc bên người thân và con cháu cuộc sống an nhàng không phải lo lắng nhá không phải lo lắng nhiều à, thấy rằng thì lúc trẻ phải trải qua nhiều sóng gió gian nan mới có được hạnh phúc của riêng mình sau kết hôn cuộc sống tuy nhiên vất vả nhưng cũng uh, dần được cải thiện sự nghiệp bắt đầu phát triển mạnh vào giai đoạn trung liên, à, ờ, trung liên nhé ký tỵ ờ, hưởng thọ đến chung là trung bình 80 đến 90 tuổi nếu hành thiện tích đức sống có có tâm có đức thì sẽ được giao thăng liên kỵ nhé thì Phạm hướng chia sẻ luôn về cái đường tình duyên của mình vậy đường tình duyên là ai sanh vào tháng 3 tháng 6 tháng 8 tháng 10 âm lịch nữ tuổi kỷ tỵ là cuộc sống hôn nhân nhiều vất nhiều vấn đề nảy sinh này khiến họ khá là buồn phiền và lo lắng công việc làm ăn không mới thuận lợi nhé, có thể vướng phải chuyện thị phi à, muốn giữ vững được hạnh phúc gia đình nữ kỷ thì cần phải biết quan tâm hơn tới cảm xúc của người bên cạnh cố gắng nhé, cố gắng hơn trong công việc Đấy. Rồi ai mà sanh vào tháng 2, tháng 4, tháng 7, tháng 9 năm lịch cuộc sống hôn nhân của nữ kỷ thì hạnh phúc về mặt tình cảm nhưng ngược lại thì uh, lại may mắn lắm về vấn đề tài chính nhé hạnh phúc về mặt à, mặt, tình cảm nhưng ờ, không được may mắn về đường tiền tài cho lắm nhé sau kết hôn cuộc sống vất vả này lập ờ, muốn lập nghiệp nhưng hay gặp phải cản trở làm tiêu hao tiền tài kỹ tỷ nên chú ý hơn các vấn đề liên quan tới tiền nếu muốn đầu tư kinh doanh thì phải suy nghĩ kỹ rõ ràng hãng ờ, làm nhé đó là ai săn vào tháng 2 tháng 4 tháng 7 tháng 9 âm lịch nhé rồi tiếp theo uh, nếu mà ai sanh vào tháng 1 tháng 5 tháng 12 âm lịch đây là những người rất may mắn trong việc hôn nhân cuộc sống sau kết hôn này ờ, cuộc sống sau hết kết hôn thì không được thoải mái vui vẻ cho lắm nhá về gia đình và sự nghiệp thì gia đình có nhiều niềm vui cuộc sống sau kết hôn khá thoải mái và hạnh phúc nhận được nhiều sự quan tâm từ phía Ờ, từ phía bạn ờ, người thân và bạn bè nữa. Đấy, thì tị được hưởng được hưởng nhiều phúc từ con cái này về sự nghiệp thì ban đầu có nhiều khó khăn và cản trở nhé nhưng mà vì cố gắng của mình đến tuổi trung niên đã có một vị trí đứng đứng vững vàng và càng ngày càng phát triển hơn nữa về già có vận số tiền tài phúc lộc nhiều nhé tuổi hợp làm ăn nếu muốn tìm đối tác làm ăn để cùng hợp tác phát triển thì nữ kỷ tỵ nên lựa chọn các tuổi sau đây Đấy, như là tuổi uh, kỷ tỵ này như là với căn ngọ này nhân thân này do hợp mệnh nên những người này sẽ giúp kỷ tỵ thành công vượt bậc nhé Đấy, còn lựa chọn với cái uh, kết hôn này lựa chọn nhé lựa chọn về uh, về vợ chồng này vợ chọn vợ chồng lên uh, duyên với một số trong những các tuổi như nhân thân ất hợi bính tý thì cuộc sống của vị tỵ sẽ rất tốt đẹp và được nhiều người ngưỡng mộ do hợp mận lên sau khi cơ hồn vận may tiền tài tài độc đến không ngừng con đường sự nghiệp cũng có những bước tiến triển mới nhiều cơ hội thăng tiến Đấy. cuộc sống thoải mái khiến tình cảm vợ chồng càng ngày càng gắn bó nếu sinh con thì lại càng hạnh phúc và may mắn hơn các tuổi trên thì kết hợp với kỷ tỵ sẽ dễ dàng đấy, tạo ra tiền tài số giàu sang và phú quý nhá đấy nếu mà nếu mà kết hôn với tuổi uh, ất hợi này bính tý này đấy thì kỷ tỵ rất là đẹp nhá đây là hai tuổi đẹp nhá rồi nếu mà kết hôn với tuổi như là giáp tuất này hay là canh thìn này hay bính tuất này hay mậu thìn này cuộc sống tuy có nhiều vận may giàu sang phú quý nhưng lại nhớ giàu sang phú quý này hai vợ chồng tình cảm thì cũng mận lòng nhá cũng mận lòng chỉ cần hai người cố gắng hơn trong chuyện phát triển sự nghiệp thì một cuộc sống tốt đẹp sẽ đến rất là dễ dàng nhá để mà kết hôn với à, căn thìn giáp tuất bính tuất mậu thìn thì cũng chung là cũng được về cũng rồi cũng à, về tình tài cũng được này về hạnh phúc gia đình cũng tốt đẹp nhé hạnh phúc cũng tốt đẹp nhé nếu mà còn kết hôn với à, các tuổi như tân mùi, đinh sửu quý à, mùi cuộc sống sau kết hôn tuy nhiên vất vả khó nhọc và cả những buồn phiền nhưng nếu hai vợ chồng tin tưởng cùng nhau tạo sự nghiệp thì hạnh phúc sẽ tới những năm đầu có thể gặp phải những thất bại trong chuyện làm ăn nhưng những vấn đề đó sẽ qua nhanh thôi nhé sẽ qua nhanh thôi nhé tiếp theo nhé kết hôn với những tuổi như ờ, rồi rồi nhưng mà trong cuộc đời này trong cuộc đời có những uh, năm xung khắc đặc biệt là không lên tổ chức hôn lễ nhé không lên tổ chức hôn lễ uh, lấy uh, lấy chồng vào những năm 20 26 32 và 38 và 48 tuổi nhá Đấy. Đấy, tuổi là đại kỵ này à, học hướng chia sẻ luôn tuổi đại kỵ Đấy. khi kỵ tỵ lựa chọn các đối tác để làm ăn tuyệt đối không nên chọn các tuổi sau đó là quý dậu mậu dần kỷ mão ất dậu đinh mão do xung khắc về mận lên nếu hợp tác họ thì nếu hợp tác với với họ thì công việc làm ăn của ký tỵ sẽ vướng phải nhiều vấn đề không thuận lợi nhé cũng không lên kết hôn với uh, một trong các số tuổi đó nếu không cuộc sống sau hôn nhân của lữ kỷ tỵ sẽ ờ, đầy những khó khăn buồn phiền chắc trở nhé Đấy. rồi tiếp theo rồi những cái năm khó khăn nhất của mình nè chia sẻ luôn phòng hưởng chia sẻ những năm khó khăn khăn nhất của vị tỷ nữ mạng nhé thì uh, trong cuộc sống sẽ có những năm khó khăn uh, về công việc này công việc lẫn cuộc sống vất vả hơn này năm 24 này 28 tuổi này 34 tuổi 37 tuổi là những năm vô cùng khó khăn của nữ của tuổi nữ kỷ tỵ do vậy mà nhiều khi làm ăn bất kỳ những điều gì cần phải chú ý và cẩn thận hơn nhé rồi hưởng chia sẻ luôn một ngày giờ xuất hành hợp nhất với tuổi kỷ tỵ trước khi đi làm ăn xa hay thực hiện kế hoạch kinh doanh khởi nghiệp thì nên lựa chọn các tuổi xuất hành phù hợp đem lại nhiều may mắn tài lộc cho những dự định cho tương lai nhé đó là vào ngày lẻ giờ lẻ và tháng lẻ nhé sẽ là khoảng thời gian rất tốt để chúng ta để để kỷ tỵ đi uh, ký kết hợp làm ăn hay là đi giao thương buôn bán nhé vào những cái khung giờ này nhé khung giờ hoàng đạo rồi phòng hướng chia sẻ luôn cái từ nữ mạng này về cái diễn biến tầng năm của mình từ năm 18 cho đến 25 tuổi 18 tuổi có số đào hoa nhân duyên tới cuộc sống nhiều tốt đẹp công dân sự nghiệp cũng có phần phát triển lớn ờ, được quý nhân giúp đỡ lên gặp nhiều may mắn về vấn đề công việc chuyện tình cảm cẩn thận kẻo gặp phải ờ, kẻ quấy phá này đấy, năm 19 tuổi có vận may về tài chính này đấy, năm 20 21 tuổi này thì mọi việc đều thuận lợi không có gì ngăn cản năm 22 tuổi tình cảm phát triển có thể lập gia đình vào năm này năm 23 tuổi tạo dựng được sự nghiệp vững chắc năm 24 đến 25 tuổi chú ý tới sức khỏe để phòng mắc các bệnh về đường tiêu hóa nhé rồi tiếp theo này tiếp theo chuyển sang năm 26 đến 30 tuổi này Năm 26 tuổi tốt đẹp về tiền bạc thu nhập trong năm tăng cao. Năm 27 tuổi mận không được tốt đề phòng mắc bệnh. Trong những năm này xảy ra một số vấn đề trong chuyện tình cảm gia đình làm ảnh hưởng tới các mối quan hệ trong nhà. Năm 28 tuổi công việc không thuận lợi đề phòng kẻ gian hãm hại chuyển sang năm 29 tuổi này sự nghiệp phát triển hơn tình cảm gia đình cũng dần hòa thuận năm 30 tuổi không có vấn đề gì trong nhé không có vấn đề gì trong cuộc sống thời gian này lên quan tâm chăm sóc gia đình nhiều hơn nhé rồi chuyển sang năm 31 đến 35 tuổi 31 tuổi Ê, ờ, gia đình thì có nhiều biến động tình cảm các thành viên xuất hiện nhiều vết nhiều vấn đề tranh cãi thường xuyên xảy ra chuyển sang năm 32 tuổi sự nghiệp trì trệ làm ảnh hưởng tới những khoản thu nhập vướng và khó khăn tài chính 53 tuổi thì không nên đi làm ăn xa cẩn thận khi ra ngoài năm tới 34 ờ, tuổi này vận may dần trở lại các khoản thu nhập rồi dạo cuối năm cẩn thận làm ăn thua lỗ năm hai ba mươi năm tuổi năm này vất vả hao tốn hao tổn tâm trí nhiều về sự nghiệp sức khỏe cũng không tốt cẩn thận ngã bệnh nhé rồi chuyển sang năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi năm 36 tuổi cẩn thận hơn trong các mối quan hệ xã hội không nên quá tin tưởng vào người khác không thì bị lừa gạt nhé à, năm 37 tuổi nên dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho gia đình và con cái cải thiện các mối quan hệ trong gia đình chuyển sang năm 38 tuổi trong năm này tài chính có phát triển này vận may bắt đầu trở lại nhé chuyển sang 39 tuổi tình cảm có nhiều vướng mắc năm 40 tuổi cẩn thận trong mọi chuyện nhất nhé năm 40 tuổi cẩn thận nhé đấy mắc phải ờ, cẩn thận cho mọi chuyện nhất là về tài chính nhá đấy thì cái tuổi uh, kỷ tỵ nữ mạng 1989 ờ, này thì nói chung là thì hưởng thọ thì rất là cao nhá hưởng thọ thì từ uh, 80 đến 90 tuổi nếu mà tích đức nhiều thì sẽ được uh, gia tăng niên kỷ nhá thì phòng hướng chia sẻ luôn với tổng quan nhá, cái thơ vận mạng của chúng ta kỷ tỵ cung cấn số này mạng mọc cây lớn mọc ngay giữa rừng nếu mà săn đặng thu đông như gặp nước nhé như cây gặp nước như rồng gặp mưa săn giảm lỗi số hạ thu số phần cực nhọc lắm mưa phũ phàng số làng chết hụt mấy lần quý nhân độ mạng có phần khỏi no tuổi này sáng láng thông minh thấy thì làm đặng thiệt tình chẳng sai tiền vẫn chưa biết nên hư hậu vận mới khá của dư có xài lòng ở ngay thẳng mới hay Phật trời độ có ngày làm lên nhé Đấy, thì cái tuổi này thì mà nếu ai mà săn vào mùa thu nhé săn vào nếu ai mà săn vào đặng vào mùa mùa thu mùa đông này nhé, mùa thu đông này Đấy, thì rất là tốt còn săn nỗi nỗi số mà săn vào mùa hạ vào mùa nhớ săn vào hạ thu Đấy, săn nhầm nỗi số hạ thu số phần tịnh lộc lắm mưa phú phàng nhé nói chung thì cái, cái tuổi này số thì nói chung là sáng thông minh nhé thì có được có quý nhân giúp đỡ Đấy. thì thôi phòng hưởng chia sẻ xong cái tuổi uh, kỷ tỵ 1989 nữ mạng rồi nhé Đấy, thì bà con cô bác uh, xem ờ, thấy uh, yêu quý kênh phòng hưởng thì nhớ đừng quên là đăng ký kênh nhé và chia sẻ video cho mọi người cùng xem nhé Đấy, thì phạm hưởng cảm ơn bà con cô bác rất là nhiều nhé thì phạm hưởng xin tạm dừng video tại đây nhé rồi xin chào tạm biệt bà con